Vị trí đầu đất là cách trục đường chính Hà Quy Giáp 200m và cách ngã tư ga 1 km và được về sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 15 phút đi xe máy và được chủ chào bán với giá là 2 tỷ 600 triệu và đây có lẽ là lô đất có giá rẻ nhất quanh khu vực Ủy ban phường Thịnh Xuân. Chúng ta có thể mua để xây nhà hoặc là mua đầu tư thì rất là tuyệt vời. Nếu à, quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình